mông không à, đã <laughs> có chồng chưa chữa mấy con chưa có chồng chưa có chồng đã có chồng chưa mấy con các chú này mua mua rau mới cho chụp ảnh <laughs> rồi ơi <laughs> mua đào mới cho chụp ảnh còn mà không mua đào là coi như là vâng. tới luôn á à. bây giờ Mận mới hỏi đào Vườn Hồng đã có ai vào hay chưa Đấy <laughs> Quỳnh Mận hỏi thì đào xin thưa Vườn Hồng có lối nhưng chưa ai vào Đấy. Cô này chưa ai vào đấy ờ. Vào rồi Vào hai ba lần rồi <laughs> Chưa Thì mua đào đi